Tổng quan vận mệnh năm 2020 của tuổi Tý. Vận trình Phạm Thái Tuế, không họa này ắt có họa khác, khó tránh khỏi tai ương ập đến. Năm 2020 là năm tuổi của con giáp này, vì thế dẫn đến tình trạng tự cao tự đại, luôn vỗ ngực cho mình là nhất. Bản mệnh có thêm nhiều tham vọng, nhiều mong muốn hoặc sống quá thực tế, chỉ biết đến lợi ích của bản thân mình. Thái tuế tí thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực và tăm tối, thể hiện qua việc những chú chuột khó giữ được tâm thế bình thản an yên mà dễ suy nghĩ theo hướng bi quan thậm chí có thể nảy sinh những ác tâm dục vọng khó lường ngoài ra cần lưu ý trong công việc kinh doanh buôn bán nên hạn chế đụng tới những hạng mục có liên quan đến nước như thủy lợi thủy sản hay đồ ăn uống phần nào tránh được những tai họa và tổn thất mà thái tuế gây ra ngũ hành mất cân bằng có thể dẫn đến những tác động không nhỏ với sức khỏe của người tuổi tý con giáp này dễ mắc bệnh tim mạch do phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Ngoài ra, bản mệnh cần phải quan tâm hơn đến sức khỏe của cha mẹ. Tuổi Tý được nhắc nhở chứ nên ham vui mà tới những nơi sông sâu sóng cả. Cũng cần phải lưu tâm tới cả những nơi mà hầm ngầm hay hang hốc dưới lòng đất, những nơi tà khí vượng nếu không dễ gặp tai họa khôn lường. Tử vi sự nghiệp năm 2020 của người tuổi Tý, vận trình có tỷ kiến chiếu mệnh, trong hung vẫn có cát, con giáp này dễ gặp được quý nhân Nhờ thế mà mọi sự thuận lợi suôn sẻ hơn gấp nhiều lần. Nếu dành thời gian học tập, bồi dưỡng nâng cao kiến thức thì sẽ rất tốt cho tương lai sau này. Bản mệnh cũng xuất sắc vượt qua các kỳ thi và có được bằng cấp đúng như dự định. Nếu bắt đầu tìm việc cũng không quá khó khăn, tăng lương thăng chức chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Sự thăng tiến trong sự nghiệp của tuổi Tý là điều khiến nhiều người ngạc nhiên, bởi không phải cứ phạm thái tuế là sẽ gặp vận xui con giáp này sẽ phát triển cực tốt trong ngành tài chính hay những công việc có liên quan đến tiền bạc. Người cầm tinh con chuột nên chủ động tìm kiếm cơ hội để phát triển sự nghiệp cho mình. Đừng ỉ lại vào người khác, mục tiêu mình đề ra thì cần phải nỗ lực và cố gắng hết mình. Tuổi Tý nên hạn chế dùng các chất kích thích như bia rượu, thuốc lá để giữ sự tỉnh táo và sáng suốt thường trực. Tránh xa những nơi tụ tập bàn tán thị phi, luôn giữ cho mình thanh danh và uy tín tốt chỉ cần một lần mất kiểm soát bản thân thôi là bản mệnh có thể sẽ phải mất rất nhiều thời gian để phấn đấu lại từ đầu. Tử vi tài lộc năm 2020 của tuổi Tý. Con giáp này dễ nhận được sự giúp đỡ và nâng bước của trưởng bối trong những khó khăn trở ngại, nhờ thế cũng dễ dàng vượt qua hơn. Bước khởi đầu có sự hậu thuẫn của gia đình là tiền đề vô cùng thuận lợi trên con đường khởi nghiệp của tuổi Tý. Bản mệnh hãy tận dụng cơ hội này có những kế hoạch làm ăn kinh doanh kín kẽ, từng bước gây dựng nền cơ đồ của riêng mình. Người tuổi Tý cũng có thể dựa vào chính năng lực của bản thân để gia tăng ngân sách của mình. Bản mệnh có năng lực thực sự, bằng cấp rõ ràng, cùng với sự quyết tâm và cố gắng không ngừng mà được cấp trên ưu ái cho thêm mức đãi ngộ tốt hay được tăng lương thưởng. Ngoài ra do thái tuế tí thủy quá vượng nên cần lưu ý những điểm sau để tránh bị hao tài tốn của, thất thoát tiền bạc. Đừng lúc nào cũng cho mình là đúng mà cần phải lắng nghe và tiếp thu có chọn lọc ý kiến của những người xung quanh làm gì cũng cần phải có kế hoạch rõ ràng và hợp lý những sai lầm có thể bắt nguồn từ sự lờ đãng coi thường đặc biệt việc ăn chơi tiệc tùng chẳng những hại đến sức khỏe mà còn có thể khiến cho những người tuổi Tý phải tốn một khoản lớn cho việc đền bù thiệt hại cũng như chăm sóc cơ thể. Ngoài ra cũng cần hạn chế đi đến những nơi tối tăm khiến cho may mắn rời bỏ. Bản mệnh phải đối mặt với nhiều biến động không mong muốn trong tài chính. Tử vi tình duyên năm 2020 của tuổi Tý. Vận trình tình duyên không quá vượng, tuy nhiên do thái tuế Tý thủy là cát tinh của con giáp này, vốn là chính tinh trợ về đào hoa nên ít nhiều bản mệnh cũng có cơ hội thay đổi vận mệnh của mình. Đào hoa trong năm canh tí không có nhiều nhưng cũng không phải là không có. Bằng sức hấp dẫn tự nhiên của mình, tuy nhiên điều đó cũng đồng nghĩa với việc con giáp này phải thực sự chủ động trong chuyện tình cảm, chứ không phải chỉ biết ngồi một chỗ mà chờ đợi. Tuổi Tý nên gạt bỏ những suy nghĩ, định kiến quá cũ của mình. Nếu có tình cảm thương mến ai thì hãy bày tỏ tình cảm, tìm cơ hội để tiếp cận và tìm hiểu người đó nhiều hơn. Có thể nhờ vào các mối quan hệ thân thiết như gia đình hay bạn bè để tìm thêm đối tượng phù hợp của mình. Với những người đã có đôi thì cũng cần phải tìm cách để hâm nóng tình cảm. Đừng nghĩ tình yêu chỉ là hy sinh, chỉ cho đi mà không nhận lại. Người tuổi Tý cần phải làm điều tương tự để mang lại hạnh phúc cho nửa kia của mình sự nhàm chán sẽ bị xua tan khi đôi bên luôn có ý thức vun đắp cho tình yêu của mình. Thái tuế tý thủy cũng tượng trưng cho những nơi vui chơi giải trí, quán rượu, quán bia, trong năm bản mệnh vì thú vui nhất thời mà gây ra tổn thương cho những người yêu thương của mình. Con giáp này không nên đến những nơi kém lành mạnh, cũng nên hạn chế uống rượu bia nếu không dễ mất đi tỉnh táo mà gây ra tai họa và tự tay phá hoại hạnh phúc của mình. Tử vi sức khỏe năm 2020 của tuổi Tý Tình hình sức khỏe không được tốt lắm, ảnh hưởng của tỷ kiên khá lớn, có cát mà có cả hung. Vì ngũ hành nam thủy vượng, con giáp này dễ mắc bệnh cảm cúm, phong hàn, các bệnh liên quan đến hệ hô hấp cũng như các bệnh về tim mạch. Người tuổi Tý được khuyên nên xây dựng thói quen tập luyện thể dục thể thao đều đặn mỗi ngày, đến những nơi có nhiều cây xanh để thư giãn cơ thể, tinh thần thư thái sảng khoái hơn. Có thể học thêm cách hít thở đều để điều chỉnh nhịp thở có lợi cho sức khỏe. Tùy theo thể chất của mình, con giáp này có thể tham gia các hoạt động thể thao, về cơ bản đều sẽ thúc đẩy sức khỏe tốt hơn, tránh xa tiểu sắc, hạn chế những nơi tối tăm ẩm ướt cũng như những nơi có nhiều tà khí sẽ giúp tuổi chuột tránh được những hậu hỏa tiềm ẩn cho cơ thể. 2. Tử vi năm 2020 chi tiết từng tuổi Tử vi tuổi mậu Tý sinh năm 1948 năm 2020 Xem tử vi tuổi mậu Tý năm 2020 nam mạng Vị sao thủy diệu chiếu mệnh nên dù gặp nhiều may mắn nhưng vẫn nên đề phòng xảy ra những rắc rối tranh chấp. Nữ mạng gặp sao mộc đức chiếu mệnh nên việc học hành đặc biệt thuận lợi. Điều con giáp này cần đặc biệt chú ý chính là sức khỏe. Đi qua gần hết cuộc đời, trong tay cũng có một số vốn nho nhỏ tích lũy, đề phòng khi đau yếu. Bản mệnh không cần phải quá lo cơm ăn áo mặc, con cháu đầy nhà, nhưng do tuổi tác đã cao nên khó lòng tránh khỏi những vấn đề về sức khỏe nhất là những bệnh về đường hô hấp hay bệnh về gan thận. Thời điểm đầu năm có nhiều điều rắc rối hay phiền tâm lo nghĩ, càng thêm ảnh hưởng đến sức khỏe. Bản mệnh nên giữ cho tinh thần thoải mái, đừng suy nghĩ lung tung mà đã mệt càng thêm mệt. Nên dành thời gian rảnh rỗi để thăm hỏi, trò chuyện cùng bạn đồng niên, cũng năng chia sẻ tâm sự suy nghĩ của mình với người thân, đừng giữ chuyện buồn trong lòng mà tâm tình, bí bách, buồn rầu. Trong cuộc sống hàng ngày hãy vui vẻ sống lạc quan, giữ tinh thần thoải mái, nếu lỡ có mâu thuẫn xung đột gì với người nhà thì nên nghĩ thoáng ra, đừng cố chấp mà hãy bao dung, tha thứ, giữ cho gia đình êm ấm. Tử Vi tuổi canh tí sinh năm 1960, năm 2020. Nam mạng tuổi canh tí gặp sao vân hớn chiếu mệnh nên cần chú ý đến sức khỏe, đề phòng bệnh viêm nhiễm. Nữ mạng gặp sao la hầu nên cần chú ý lời ăn tính nói hàng ngày để tránh họa thị phi. Đối với cả nam và nữ, sức khỏe là vấn đề đặc biệt chú trọng trong năm này. Vận trình khá bình ổn, nếu con giáp này có đang công tác thì công việc khá nhàn hạ mà thu nhập lại không tồi. Tới cuối năm còn có thêm thu nhập phụ cùng tiền thưởng nữa, chẳng lo thiếu tiền thiếu bạc. Tuy nhiên tuổi canh tí nên chú ý hơn đến thói quen ăn uống của mình. Tuổi tác lớn dần thì sức khỏe cũng không bằng khi chay tráng, nên giảm bớt tần suất ăn nhậu tiếp khách, hạn chế rượu bia, thuốc lá. Bản mệnh cũng đừng quá xa đà mà mê đắm chuyện nam nữ thường tình. Nên dành thời gian rảnh rỗi để đi dạo cho thư thái đầu óc hoặc luyện tập thể dục thể thao tăng cường sức khỏe. Nếu bản mệnh đã vào tuổi về hưu thì trong năm nay sẽ có cơ hội đầu tư khá tốt, có thể thu lời về tay. Thế nhưng càng thấy lợi, càng cần phải cẩn trọng, đừng vội vàng tin lời người khác bởi đó có thể là lời nói dối gian, lừa gạt. Khi gặp chuyện quan trọng thì nên tham khảo ý kiến của gia đình và người thân, đừng lộ mãng tự quyết định, đến lúc gặp chuyện thì chẳng thể trách ai. Tử Vi tuổi nhâm tý sinh năm 1972, năm 2020. Nam tuổi nhâm tý trong năm 2020 bị sao thái bạch chiếu mệnh. Người bị sao thái bạch thường kỵ tháng 5, tuy nhiên có kít, có hung. Dù gia đạo thăng trầm nên lo âu, nhưng có quý nhân giúp đỡ. Đối với nữ mệnh tuổi nhâm tý bị sao thái ân chiếu mệnh, làm ăn phát đạt, mọi chuyện hanh thông vào tháng 9, tuy nhiên tháng 11 âm lịch kỵ sinh đẻ. Vận trình công danh sự nghiệp của người tuổi này thăng trầm bất định, cứ tưởng yên lành thì lại gặp chuyện, cứ ngỡ rơi vào bế tắc thì lại nhìn thấy ánh sáng cuối con đường. Bản mệnh bị tiểu nhân không ngừng quấy phá, cơ hội để cải thiện thu nhập vốn đã không có nhiều, nay còn ít ỏi hơn. Tuy nhiên về cơ bản thì tài chính của tuổi nhâm tý vẫn khá ổn định, không cần phải quá mức lo lắng. Thời gian rảnh rỗi nhiều, cũng không có nhiều việc bận rộn. Con giáp này có thể dành thời gian đó để trau dồi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình, hoặc tìm kiếm cơ hội làm việc có khả năng phát triển tốt hơn. Khi đã có năng lực vượt trội thì không lo không có đất dụng võ. Nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán cần phải chú ý, nếu có ý định đầu tư vào các lĩnh vực mới hay ngành nghề mình không có nhiều hiểu biết thì nên cẩn trọng, chuẩn bị kế hoạch thực hiện kỹ càng, có phương án dự phòng cho những sự cố bất ngờ phát sinh – đừng nóng vội mà hãy giữ cho mình tỉnh táo và sáng suốt mới vượt qua được thử thách, đạt được thành công, thậm chí là nắm bắt được thời cơ phát tài trong chốc lát mà không phải ai cũng nhìn thấy được. Tuy nhiên dù tài lộc thu về ít hay nhiều thì người tuổi nhâm tý cũng cần phải biết khiêm nhường, trở nên tự cao tự đại hay nghĩ mình kiếm tiền quá dễ dàng mà tiêu xài hoang phí, vung tay quá chán. Trong năm vận trình biến động khá lớn, không nên đầu tư lâu dài – nên thấy có lợi mà nhanh tay thu về, tránh để tài lộc mới vào tay đã chảy ra ngoài. Tử Vi tuổi Giáp Tý sinh năm 1984, năm 2020. Nam mệnh tuổi Giáp Tý sinh năm 1984 bị sao La Hầu chiếu mệnh. Là vì sao chính thất khiến hung tai, cho nên xem là năm xấu. Có thể bị tranh chấp rồi đưa đến cò bóp thiếu nặng, làm đau buồn trong gia đình. Đặc biệt cần đề phòng trong tháng riêng và tháng 7. Đối với nữ mệnh gặp sao kế đô thì lo âu, buồn phiền, hay bệnh hoạn hoặc sinh dưỡng khó khăn. Nửa đầu năm tài vận có phần xa sút sự nghiệp thì khá chật vật để đạt được mục tiêu, công việc không được ổn định, thu chẳng đủ bù chi, dễ mất mát tiền bạc do đầu tư kinh doanh, tài chính xuất hiện những biến động lớn, ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh thất thế, tinh thần xuống dốc, không đủ tự tin để đối mặt với những trở ngại phía trước nên sai lầm nối tiếp sai lầm, thất bại nối tiếp thất bại, khó có thể lật ngược được tình thế, lội ngược dòng thành công. Tuy nhiên, cơ hội vẫn dành cho những người biết định hướng lại công việc của mình, lên kế hoạch cho những mục tiêu sắp tới. Từ giữa năm trở đi, thứ tài khởi vượng, con giáp này có thể xem xét đến việc đầu tư cổ phiếu, chơi chứng khoán hay kinh doanh. Nhưng phải nhớ làm gì cũng phải lượng sức mình, đừng ham quá mà kiễng chân, tự đẩy mình vào nguy cơ mất tiền hao của. Hơn thế nữa, Người tuổi giáp Tý đừng nên dễ dàng tin tưởng người khác, nhất là trong chuyện đầu tư làm ăn. Chỉ cần sai một chút thôi là tiền bạc mất đi không hề nhỏ đâu. Chớ nghĩ rằng ai cũng tốt với mình, thấy lợi ai chẳng ham, sao có chuyện dễ dàng nhường cho người khác. Về phương diện tình cảm, năm nay có điểm báo hỷ sự. Mệnh chủ dễ gặp được người xứng đôi vừa lứa. Bản thân con giáp này cũng được không ít người bày tỏ tình cảm, những người có đôi có cặp đã quen biết lâu sẽ có phần đáng tin và có thể dẫn đến chuyện trăm năm. Tuy nhiên trong năm vẫn không tránh khỏi những sự bất hòa. Tử Vi tuổi Bính Tý sinh năm 1996, năm 2020. Tuổi Bính Tý nam mạng gặp sao kế đô chiếu mệnh, đề phòng tháng 1, 3 và tháng 9. Còn nữ mệnh tuổi Bính Tý gặp sao Thái Dương. Sao Thái Dương đem lại sự tốt lành, phát triển về công danh, an khang thịnh vượng, nhiều tin vui, nếu đi làm ăn xa thì sẽ phát tài, tài lộc lên cao, vạn sự hòa hợp. Tài lộc cho nam giới còn nữ mạng lại hay bị đau ốm. Thường gặp tai ách nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch. Con giáp này có tính tình phóng khoáng, vì thế dễ vì thể diện mà vướng họa phát tài, tiền bạc trong tay bay mất trong chốc lát. Hãy lên kế hoạch thu trì hợp lý hơn, đừng vì những thứ phù phiếm mà tiêu tiền không kiểm soát. Bản mệnh nên cân nhắc trước khi dùng tiền vào bất cứ chuyện gì – tránh để cảm xúc lấn át lý trí mà càng ngày càng lún sâu vào khủng hoảng kinh tế. Về phương diện công việc, tuổi bính tý nên học cách nhẫn nhịn, khiêm nhường, kiểm soát cảm xúc thật tốt. Làm việc gì cũng cần phải nhìn nhận theo hướng thực tế, cần phải có kế hoạch rõ ràng và kiến thức phù hợp. Các mối quan hệ với đồng nghiệp hay cấp trên đều rất hài hòa, nhờ vậy mà vận trình cũng sẽ suôn sẻ thuận lợi hơn. Với những người còn đang tiếp tục theo đuổi sự nghiệp học hành thì cần phải biết lấy tĩnh làm động lấy lùi làm tiến, không nên sốc nổi bốc đồng để rồi sau đó phải gánh chịu hậu quả. Ngày nay bên cạnh năng lực thực sự thì bằng cấp cũng rất quan trọng, góp phần không nhỏ vào sự thành bại khi xin việc sau này. Đối với người tuổi bính tý đã yên bề ra thất, năm canh tý là một năm không được tốt, vợ chồng có sự mâu thuẫn, bất đồng quan điểm. Nếu con giáp này còn độc thân thì đây là một năm tình duyên có sự cản trở, tình cảm xáo trộn, chia ly không hòa hợp. Nếu cầu duyên thì sau này mọi việc tốt lành sẽ tới. Tử Vi tuổi Mậu Tý sinh năm 2008, năm 2020. Tuổi Mậu Tý nam mạng gặp sao Thái Bạch và nữ mạng bị sao Thái Âm chiếu mệnh. Dự báo vận trình công danh của tuổi Mậu Tý sẽ không được thuận lợi như ý muốn. Có khá nhiều biến động cả về chủ quan và khách quan, áp lực học tập khá lớn khiến cho tinh thần con giáp này chịu nhiều ảnh hưởng. Cha mẹ nên lưu ý để giúp con vượt qua những khó khăn trong thời điểm này. Phương pháp giáo dục của thầy cô và cha mẹ vô cùng quan trọng. Mậu Tý đang là tuổi tâm sinh lý phát triển, có thể vì những tác động nhỏ của người bên ngoài mà nảy sinh những suy nghĩ tiêu cực. Nên học cách hiểu và thông cảm cho con, đặt mình vào vị trí của con để khích lệ, cổ vũ động viên con, nhìn theo những hướng tích cực trong mọi vấn đề. Phụ huynh có thể khuyến khích con tham gia các hoạt động ngoại khóa hay học thêm các môn năng khiếu mà con có hứng thú và giảm bớt căng thẳng về chuyện học hành – những việc này chẳng những có thể giúp con cảm thấy vui vẻ, yêu đời hơn, mà cũng giúp con dễ dàng tự cân bằng trong cuộc sống của mình. Hoạt động thể dục thể thao vừa phải cũng giúp giấc ngủ được sâu hơn, thể chất và tinh thần đều được cải thiện, gián tiếp nâng cao thành tích học tập. Nếu cha mẹ không đủ quan tâm và thấu hiểu, chỉ thấy con học hành tiếp thu kém, thiếu tập trung mà vội vàng trách mắng, gia tăng áp lực, không chịu tìm hiểu nguyên nhân và tìm cách xử lý cho kịp thời thì chỉ khiến cho thành tích học tập ngày càng xuống dốc. 3. Xếp tử vi tuổi Tý năm 2020 chi tiết từng tháng. Tử vi tuổi Tý tháng 1 âm lịch năm 2020. Vận trình không được suôn sẻ thuận lợi cho lắm, công việc khá khó khăn trở ngại, gặp nhiều chuyện không như ý. Con giáp này có thể bị cấp trên khiển trách, khách hàng dễ gây khó dễ. Dù bỏ ra không ít công sức vất vả xuôi ngược, nhưng cuối cùng lại chẳng được hưởng thành quả là bao. Có điều ông trời chẳng tuyệt đường sống của ai bao giờ, Càng khi khó khăn trở ngại thì bản mệnh càng phải giữ cho tinh thần lạc quan, cố gắng phát huy hết năng lực của bản thân, dùng tâm thế tích cực, sự lạc quan để đối mặt với mọi thử thách trong cuộc đời, ắt sẽ đạt được mục tiêu như đã định. Về phương diện tình cảm cũng chẳng được như ý, các cặp đôi dễ nảy sinh mâu thuẫn tranh cãi với nhau, thậm chí có thể lừa dối phản bội đối phương. Vợ chồng chung sống với nhau mà bằng mặt không bằng lòng. Hạnh phúc chẳng thấy mà chỉ thấy là buồn khổ, thiếu đi sự thông cảm và thấu hiểu cần thiết. Bản mệnh hãy nhìn lại mối quan hệ của mình, nếu còn tình cảm, còn có thể cứu vãn thì hãy tha thứ, bao dung cho nhau để giữ lấy hạnh phúc. Còn nếu tình cảm của tuổi Tý đã phơi cạn thì nên học cách buông bỏ, đừng gượng ép bản thân mà khiến cả hai ngày càng lún sâu vào tổn thương và bi kịch. Tử vi tuổi Tý tháng 2 âm lịch năm 2020 có những biến chuyển theo chiều hướng tích cực về phương diện tài lộc và sức khỏe. Dù là người đã kinh doanh làm ăn lâu năm hay người mới bước chân vào trường đời thì cũng sẽ có những nguồn thu nhập vô cùng khả quan, không phải lo lắng quá nhiều đến chuyện tình bạc. Trinh tài gia tăng, thứ tài cũng khởi vượng, con giáp này gặp may mắn nhiều về tiền bạc, khả năng trúng thưởng trúng tiền là rất lớn. Việc đầu tư kinh doanh có nhiều tiến triển tốt, cũng có thể thử sức mình để khởi nghiệp trong một lĩnh vực nào đó. Tuy nhiên, người tuổi Tý đừng nên tham lam quá mức mà tự đẩy mình vào nguy hiểm – thời thế có thể xoay chuyển, hãy lưu ý để có những thay đổi phù hợp với tình hình thực tế. Thời tiết ấm dần lên, tình hình sức khỏe của con giáp này cũng dần cải thiện tốt hơn, có những dấu hiệu đáng mừng. Tuy nhiên đừng vội thấy thế mà đã chủ quan. Hàng ngày vẫn cần phải dành nhiều thời gian để duy trì thói quen rèn luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng và giúp tinh thần sảng khoái phấn chấn hơn. Tử vi tuổi Tý tháng 3 âm lịch năm 2020 con giáp này sẽ đón nhiều niềm vui trong chuyện tình cảm, đường tình duyên khá lý tưởng, có được những điều mình mong muốn. Người độc thân sớm tìm thấy nửa kia tâm đầu ý hợp, người có đôi sẽ thấy tình yêu ngày càng trở nên thăng hoa rực rỡ. Bản mệnh nếu đã lớn tuổi mà còn độc thân thì khả năng tìm được mảnh ghép của đời mình là vô cùng lớn. Có điều người tuổi chuột cần nhớ có cơ hội không nhiều. Nếu bản thân mình không chủ động nắm giữ thì hạnh phúc sẽ trôi qua. Đừng vì ngại ngùng hay lo lắng gì mà để lỡ chuyện đại sự của đời mình nhé. Tuy nhiên, đối lập với bức tranh tình cảm đầy màu sắc tươi sáng thì lại là sự ảm đạm trong công danh tài lộc. Người tuổi Tý sẽ gặp phải khá nhiều khó khăn trắc trở trong tháng 3 này. Công việc không được như ý muốn, cứ ngỡ gần chạm tới thành công thì lại bất ngờ phát sinh chuyện này chuyện kia. Thậm chí vấn đề khúc mắc ngày càng trồng chất. Chính điều đó khiến cho con giáp này rơi vào tình trạng hoang mang, mất phương hướng, không xác định được sự cố phát sinh là do đâu. Đôi khi càng thêm tự trách mình vì đã chủ quan, không kiểm soát được mọi tình huống hay có phương án phòng trừ thích hợp để tránh khủng hoảng xảy ra. Trong mọi tình huống, bản mệnh cần phải tự điều chỉnh tâm lý của mình thật tốt, hãy cho bản thân thời gian để cân bằng trước những biến cố. Đừng ép mình phải trở nên hoàn hảo, sai sót là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra, hãy tìm cách để hạn chế nó, sau đó tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Tý tháng 4 âm lịch năm 2020. Sự tăng tiến trong vận trình của con giáp này, tài lộc khá ổn định, không có nhiều biến động quá lớn so với tháng trước đó. Về phương diện công việc, tuy người tuổi Tý đôi khi vẫn mắc phải sai sót, nhưng nhờ có sự xuất hiện và nâng đỡ của quý nhân nên vận trình dễ dàng hơn nhiều. Con giáp này được cấp trên vẫn ưu ái hơn, khiến cho chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì, cứ bình tĩnh mà giải quyết. Song điều bản mệnh cần lưu ý là phải học cách trau dồi và nâng cao khả năng ứng biến của mình, sao cho nhạy bén và linh hoạt hơn. Trước những sự cố bất ngờ, con giáp này cần phải đưa ra những phương án phù hợp và kịp thời, tránh mắc đi mắc lại cùng một lỗi. Trong tháng tư âm lịch này, tuổi Tý sẽ tiết kiệm được một khoản tiền khá khá so với tháng trước đó. Đặc biệt nếu theo nghiệp kinh doanh buôn bán nhỏ lẻ, sẽ có nhiều giao dịch lớn mà chẳng cần phải tìm kiếm đâu xa xôi đối tác cũng như khách hàng tự tìm tới. Hãy nhân cơ hội này để thu tài lộc về tay. Tử vi tuổi Tý tháng 5 âm lịch năm 2020 dự báo về chuyển biến cực kỳ lớn trong vận trình tình cảm và công danh sự nghiệp của con giáp này. Tổng thể vận trình chẳng những không thăng tiến mà ngày càng xuống dốc không thể ngờ. Đối với chuyện tình cảm có sự xuất hiện của người thứ ba trong mối quan hệ giữa con giáp này với người ấy. Trong tình huống này, người tuổi Tý chớ nên thể hiện sự yếu đuối hay suy sụp về tinh thần mà mất kiểm soát về cảm xúc của mình sẽ chẳng thể giải quyết được điều gì. Ai thấy người mình yêu sắp bị cướp đoạt cũng khó giữ được bình tĩnh, nhưng nếu con giáp này vẫn còn yêu và muốn níu giữ hạnh phúc của mình thì hãy cố gắng trấn tĩnh bản thân, tìm cách để cải thiện mối quan hệ nếu như đó chỉ là sự rung động nhất thời của đối phương và thể hiện tình cảm của mình với người ấy, cố gắng nắm chặt trái tim đối phương Ngoài ra, bản mệnh cũng nên dành nhiều thời gian hơn để tâm sự, chia sẻ những vui buồn trong cuộc sống với nửa kia của mình. Có thể con giáp này đang quá bận rộn với công việc, mất nhiều thời gian để giải quyết những khủng hoảng trước mắt mà quên mất rằng mình còn một chỗ dựa tinh thần đó chính là một nửa của mình. Đừng để cho ai đó tìm thấy khoảng cách giữa hai người mà chen chân vào. Vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này nếu đứng trên cương vị cấp trên, lãnh đạo hay người đưa ra quyết sách thì cần phải suy nghĩ kỹ càng trước khi hành động. Chớ vì trò khích tướng của đối thủ mà mắc vào cái bẫy răng ra từ trước, bởi hành động bốc đồng, thiếu sự cẩn trọng sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Không chỉ lợi ích cá nhân tuổi tí bị ảnh hưởng mà còn có thể đẩy cả tập thể vào tình thế khó khăn. Tử vi tuổi tí tháng 6 âm lịch năm 2020 Vận trình sự nghiệp của con giáp này vẫn chưa có nhiều dấu hiệu khả quan cho lắm. Phương diện sức khỏe của bản mệnh cũng là một trong những vấn đề cần phải đặc biệt quan tâm trong khoảng thời gian này. Trong công việc, khi hợp tác cùng khách hàng, đối tác trong quá trình trao đổi đàm phán, người tuổi Tý cần phải cố gắng chuẩn bị nhiều phương án dự phòng nhất có thể. Có như vậy thì con giáp này mới có thể giữ được sự chủ động. Nếu đối phương đặt ra tình huống gì thì cũng có những cách giải quyết phù hợp. Ngoài ra, con giáp này cũng cần phải tự nâng cao tinh thần cảnh giác, cẩn trọng đến từng chi tiết, dù là nhỏ nhặt nhất để tránh tình trạng bị lừa gạt, làm ăn gian dối, hạn chế những rủi ro tổn thất lớn. Sức khỏe chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi sự biến động của thời tiết, trời nắng nóng gai gắt, không nên phơi nắng ngoài trời quá lâu, nhẹ thì chỉ bị cháy nắng, nặng có thể là say nắng khiến cơ thể suy nhược, mệt mỏi và ảnh hưởng đến thân thể. Đặc biệt nếu người tuổi Tý có làn da mẫn cảm thì có thể vì thế mà sưng tấy, lột da, da ửng đỏ vì tiếp xúc với ánh nắng quá lâu. Dù nóng nực nhưng cũng chớ nên ngồi quá gần quạt hay điều hòa mà bị trúng gió cảm mạo. Tử vi tuổi Tý tháng 7 âm lịch năm 2020. Vận trình tuổi Tý trong tháng cô hồn chẳng những không gặp phải điều gì xui xẻo mà ngược lại còn may mắn hơn nữa. Những tín hiệu đáng mừng cho thấy sự tiến triển trong công việc cũng như sự tăng tiến về tiền bạc. Về phương diện tài lộc, tuy phát triển không quá nhiều nhưng chắc chắn đủ để con giáp này chi tiêu rủng rỉnh – Ngoài thu nhập ổn định từ công việc chính thì người tuổi Tý còn có thêm nguồn thu từ nghề tay trái nữa. Đặc biệt nếu bản mệnh khéo lựa chọn thời cơ để đầu tư thì cũng sẽ có được mức lợi nhuận khổng lồ. Đây cũng là lúc cơ hội để học tập, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm của con giáp này có nhiều hơn. Trong khoảng thời gian này, tuổi Tý có cơ hội được giao nhiệm vụ đi công tác xa hay đi nước ngoài học tập thêm về chuyên môn ở lĩnh vực mà bản mệnh đang chịu trách nhiệm. Hãy nắm bắt lấy thời cơ tốt đẹp này, cố gắng dành thời gian để bổ sung năng lượng cho mình, giữ cho tinh thần hăng say và tỉnh táo nhất để tiếp nhận kiến thức, kinh nghiệm. Cũng cần phải mở lòng mình, tích cực nói chuyện, tiếp xúc với mọi người xung quanh để có thêm kỹ năng mềm. Tử vi tuổi Tý tháng 8 âm lịch năm 2020 Đường tình duyên có nhiều biến động thăng trầm, con giáp này cần phải cố gắng bộc lộ cảm xúc nhiều hơn. Nếu yêu thực lòng thì hãy dùng hành động và cả lời nói để thể hiện sự chân thành của bản thân mình đôi khi đối phương có thể sẽ cảm thấy mơ hồ, hoang mang về chuyện tình cảm của hai người. Có lúc tỏ ra lạnh nhạt xa cách, khi lại trao cho người tuổi Tý những hy vọng ảo mộng về hạnh phúc trong tương lai. Đừng đứng yên một chỗ chờ đợi nữa mà hãy chủ động tiến lên để khẳng định chủ quyền. Sự nghiệp của con giáp này lại rơi vào trạng thái trì trệ, không có sự thăng tiến nào cả. Người tuổi Tý đang không mấy tập trung làm việc, chính vì thế mà dễ mắc phải nhiều sai lầm nghiêm trọng ảnh hưởng rất nhiều đến uy tín cá nhân, có thể phải dùng tiền bạc bồi thường. Bản mệnh cần phải học cách kiểm soát cảm xúc của mình, hãy gạt hết mọi chuyện tình cảm sang một bên, đừng để bất cứ điều gì khiến mình bị tác động. Vừa thể hiện sự chuyên nghiệp, trưởng thành, vừa tránh được sự phê bình, trách phạt của cấp trên. Tử vi tuổi Tý tháng 9 âm lịch năm 2020. Đường tài lộc của con giáp này bị vận trình sức khỏe làm ảnh hưởng, sức khỏe càng yếu kém thì tài vận càng sẽ xa sút con giáp này rất dễ gặp phải những tai nạn ngoài ý muốn, có thể bị vật sắc nhọn đâm vào, ảnh hưởng đến cả xương khớp. Quá trình điều trị tiêu tốn không ít tiền của, thuốc thang cũng đắt đỏ nên tiền bạc hao hụt thấy rõ. Nếu muốn giảm bớt những tai họa này, người tuổi Tý cần phải lưu ý sử dụng những vật dụng nguy hiểm, có thể làm bị thương như dao kéo. Khi đi lại ngoài đường nên chú ý giữ khoảng cách an toàn cho mình. Sức khỏe không được tốt nên hạn chế dùng đồ lạnh hay dầu mỡ, cay nóng, không tốt cho dạ dày, cũng không tốt cho cơ thể. Tử vi tuổi Tý tháng 10 âm lịch năm 2020, vận trình công danh sự nghiệp không có điểm báo tăng tiến, vẫn giận chân tại chỗ, dường như con giáp này đang gặp phải khủng hoảng trong các mối quan hệ xã giao, dễ nảy sinh tranh chấp hay hiểu lầm với đồng nghiệp, khiến cho việc hợp tác cùng làm việc kém hiệu quả, ảnh hưởng đến tiến độ công việc. Mối quan hệ với cấp trên của con giáp này cũng không được hài hòa, thậm chí xấu đi nhanh chóng vì bị tiểu nhân ganh ghét đặt điều nói xấu mà người đó không ai khác chính là đồng nghiệp đang mâu thuẫn với tuổi Tý. Nếu gặp phải tình huống này, bản mệnh nên cố gắng nói ít làm nhiều, dùng hành động để chứng minh năng lực, dùng thành tích để chứng minh mình có thể thành công. Tình cảm giữa bản mệnh với người ấy có những dấu hiệu tăng nhiệt, cảm xúc yêu đương thăng hoa. Nếu muốn giữ trái tim người mình yêu thì cần phải bỏ thêm tâm tư và thời gian để ở bên, chia sẻ và tâm sự cùng đối phương với những khó khăn, niềm vui trong cuộc sống. Tử vi tuổi Tý tháng 11 âm lịch năm 2020. Người tuổi Tý lại cần phải lưu ý vấn đề sức khỏe. Trong tháng cuối năm nay không được lý tưởng cho lắm, con giáp này có thể bị cảm lạnh hay mắc bệnh về đường hô hấp. Nên chú ý giữ ấm cho cơ thể thường xuyên, đừng vì cái đẹp mà ăn mặc phong phanh giữa thời tiết giá rét. Vận trình sự nghiệp không quá vất vả, song bản mệnh nên lưu ý nắm bắt cơ hội hiếm có mà thể hiện tài năng của mình. Với những thành quả thực tế có được, chắc chắn cấp trên sẽ hài lòng, tạo điều kiện cho bạn được tăng lương tăng chức. Đương nhiên, việc thể hiện năng lực xuất sắc là điều đáng mừng, thế nhưng con giáp này cũng cần phải học cách khiêm nhường, sống đừng khoe mẹ quá mức. Cây càng cao thì gió càng lớn, lùi một bước là tiến ba bước, đừng tự cao tự đại mà khiến cho đồng nghiệp nảy sinh lòng đố kỵ, ganh ghét mà bày mưu tình kế hãm hại. Tử vi tuổi Tý tháng 12 âm lịch năm 2020 vận trình trong tháng gần Tết về cơ bản có xu hướng tăng trưởng chậm chạp. Dù không vượt mức dự kiến, nhưng cũng là kết quả cho một năm khá trọn vẹn. Chuyện tình cảm của con giáp này khá thuận lợi. Nếu người tuổi Tý còn đang chờ đợi, tìm kiếm tình yêu đích thực, thì cuối cùng cũng nhận được sự hồi đáp của đối phương. Tình yêu thăng hoa nhanh chóng, đôi lứa đồng lòng mong muốn sớm về chung một mái nhà. Có thể ngay cuối tháng này sẽ có dấu hiệu của hỷ sự